Ờ, lời nói đầu tiên thì Cường cũng ờ, chào tất cả anh em đã đến với cái kênh cơ sở của Cường Phúc Lộc thì hôm nay Cường nói với anh em như thế này thì bên cơ sở Cường đó thì chuyên cung cấp tài xỉu bịp bầu cua bịp bài bịp nói chung là tất tật bên cơ sở Cường chuyên cung cấp cờ bạc cho anh em chơi đó thì ờ, những sản phẩm trên màn hình mọi người đây là về tài xỉu <clears throat> đó thì bên Cường có cung cấp về những dòng máy tài xỉu đấu trường C1 đó những cái hộp tài xỉu đấu trường C1 đây anh em nhìn thấy không trên màn hình những tài xỉu đây là những tài hộp tài xỉu đấu trường C1 đó và có hai bộ bây giờ mình sẽ làm đây là bộ là giữ tài nè anh em đây là bộ giữ tài này bộ à, nặng gọi là à, giữ tài về tài liên tục luôn có nghĩa là nó sẽ có những cái xỉu nhưng mà 70 phần trăm nó về tài đó còn đây là bộ về xỉu 7 80 phần trăm nó sẽ về xỉu đó có nghĩa là 10 chén anh em sóc thì nó sẽ là bảy rơi vào là 7 đến 8 chén là xỉu đó còn hai ba chén kia có nghĩa là phản phản tài đó thì à, bây giờ cường sẽ lấy một bộ tài sóc cho anh em xem năm chén tài và năm chén xỉu xem thử là là bộ hột đấu trường C1 nó như thế nào và cường nói với anh em là hột là hoàn toàn không tan nha nói chung là hột nắp dĩa là không có tan tích gì hết anh em bao thử đèn bao thử 500 bao thử nước muối và bao trẻ hột luôn đó nói chung là bao trẻ tất cả cho anh em đó gọi là hột hột 5 năm đó hột này là hột 5 năm nhưng mà về đến tay của cường đó, cường làm ra những cái bộ hột này là là bằng tay nha anh em đó, làm bằng tay để cho anh em chơi những cái sòng mà gọi là sòng C1 là không có tăng tích đó để anh em chơi với là bộ giữ tài và bộ giữ xỉu đó, bộ tài bộ xỉu đó nói chung là phần trăm về xỉu về tài nó cao hơn đó thì bây giờ mình sẽ test và cho anh em xem bây giờ mình sẽ test trước cái bộ à, thừa à, giữ tài này nha anh em đó thì bây giờ mình nói với anh em như thế này có nghĩa là có nghĩa là bây giờ bộ này là 80 phần trăm là nó sẽ là tài đó bây giờ mình sẽ lắc 5 chén cho anh em xem là nó có giữ tài hay không chén thứ nhất đó đây gọi là chán phản này anh em đó chán phản thì mình thua đúng không ạ gọi là chán phản mà nó sẽ có những chán phản à. đó một cái tài một cây xỉu đó là hai xỉu một tài rồi đúng không ạ hai tài ba tài ba tài ba xỉu bốn tài 4 xỉu 5 tài 6 tài 7 tài đúng không anh em đó có nghĩa là hột này có nghĩa là 7 80 phần trăm nó sẽ về tài nhiều hơn là xỉu nghĩa là một chén xỉu nó sẽ ra hai chén tài hai chén tài ba chén tài nó sẽ ra một chén xỉu có nghĩa là hột này bao thử 500 bao thử liền lép đó là anh em yên tâm về cái chuyện người ta trẻ hột này yên tâm về thử hột luôn đó có nghĩa là người ta thích người ta đập hột ra cũng được không có tăng tích cường khẳng định với anh em 100% là không tăng tích nha đó là đây gọi là hột đấu trường C1 đó anh em nha rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em cái bộ gọi là về xỉu đó đây là bộ về xỉu nha anh em đó mình sẽ test cho anh em là bao nhiêu chén nó sẽ về xỉu đó dở này một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu bốn chén xỉu năm chén xỉu năm chén chịu sẽ có một chén tài đúng không ạ nó hoàn toàn nó hoàn toàn là lăn đều cho anh em nha yên tâm yên tâm là vấn đề gọi là là người ta đánh nha anh em đó tùy anh em chọn sản phẩm thôi đó sáu chén xỉu sáu chén xỉu sẽ có một chén tài đúng không ạ 7 chén xỉu 8 chén xỉu đó anh em thấy chưa hột này hột nhiên xỉu nha anh em 9 chén xỉu 10 chén xỉu đó anh em thấy chưa có nghĩa là nó 7 80 phần trăm là nó về xỉu nhiều hơn tài đó thì à, anh em xem video á thấy hay á thì nhớ để lại một một like một đăng ký kênh và anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường à, tư vấn và cường sẽ à, chỉ anh em đó về cái bộ hột lắc tài xỉu bịp 2020 đó thì anh em à, xem hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cường cường sẽ làm những video mới nhất gửi tới anh em nha rồi xin chào anh em